nước sông là đêm trăng gơn bạc khua mái treo là lội cùng em về nghe anh về say câu ví quê nhà say hương bưởi thơm cam bu trái ngọt về đi anh về quê em nổi vẫn êm đềm